lặng im thôi lặng im thôi vì anh biết không thể trói buộc phía trước là bầu trời cao sâu so với những mơ ước thì chẳng được bao lâu và tất cả đã hết sẽ chẳng có hồi kết không một câu tạm biệt nhưng cũng chẳng sao đâu giấc mơ chẳng thành nhạt nhành từng chút ai ấp em còn đâu đây lại là một ngày mới anh thức giấc với thở dài lại là một ngày mới anh thức anh bằng nỗi đau dù biết không có phép lâu nếu em quay trở lại chỉ một lần sau cuối cho anh được thấy hình bóng em yeah yeah uh, yeah làm sao em biết mình đã mơ thực tại quay không còn quay không dừng lại à, nếu em hiện ra thì liệu anh có ngần ngại thả đến ngã chìm đắm trên đôi vai hay là vùng dậy để tỉnh giấc không bên ai nghe nỗi đau thêm dài